3 mình có viết số thích hợp vào chỗ trống để có ba số tự nhiên liên tiếp vậy các số liền nhau mình gọi là số liên tiếp ở đây 4 liền sau số 4 là số 5 vậy số liền sau số 5 là số 6 87 đến 88 vậy trước 87 là bao nhiêu ạ? À là số 86 6 lên đến 7 đúng không ạ tiếp đến 896 liền sau 896 là bao nhiêu 897 6 đến 7 đến 8 đấy là các số liên tiếp 9 đến 10 đến 11 đúng rồi ạ tiếp tục 99 100

9 tăng 10, 9 tăng 11 Mỗi số cách nhau một đơn vị Vậy sau số 9 tăng 11 mình cộng 1 mình được 9 tăng 12 Tiếp tục mình được 9 tăng 13 9 tăng 14 9 tăng 15 và 9 tăng 16 Nhưng ở đây chúng ta có dãy số tự nhiên là 0246 Vậy mình cũng để ý nhé 0 đến 2 có 2 đơn vị 2 đến 4 có đơn vị 4 đến 6 có hai đơn vị vậy liền sau số 6 nhưng cách hai đơn vị là số 8 tiếp tục sau số 8 mà cách hai đơn vị là số 10 sau số 10 cách hai đơn vị là số 12 14 16 18 20 tương ứng 7 cũng cách hai đơn vị vậy 7 đến số nào cộng thêm hai đơn vị mình được 9 9 cộng 2 bằng 11 11 cộng 2 bằng 13 13 cộng 2 bằng 15 15 cộng 2 bằng 17 19 21 Đấy là dãy số của chúng ta cần tìm Các bạn lưu ý nhé Mình sẽ xem xét xem trong các dãy số